Tôi xin chào tất cả các anh em nhé Thì uh, hôm nay tiếp tục tôi sẽ giới thiệu cho tất cả các anh em Biết về cái bộ đồ chơi bầu cua bịp mới nhất Và cái độ hiệu quả nó mang lại cho tất cả anh em vâng, Thì đây chính là cái bộ đồ chơi bầu cua bịp Bầu cua báo dung 6 mặt anh em nhé Thì cái bộ đồ chơi bầu cua báo dung 6 mặt này Nó sẽ giúp cho tất cả các anh em Khi đi uh, chơi bầu cua, đi đánh bầu cua bịp Luôn nắm cái phần thắng trong tay anh em nhé thì tôi cũng sẽ giới thiệu sơ qua về cái bộ đồ chơi này cũng như là cái cách chơi cách sử dụng làm sao cho anh em đi chơi sòng sới đi đánh bầu cua bịp đi nắp bầu cua bịp luôn đạt được cái độ hiệu quả và cái độ uh, chính xác của nó anh em nhé thì cái bộ đồ chơi bầu cua bịp báo dung sóng mặt này thì cái bộ đồ chơi bầu cua báo dung sóng mặt này tôi đã làm uh, vào cái quân ờ, hồn này rồi anh em nhé tôi đã làm vào quân hồn này cái uh, báo dung sóng mặt đó thì chỉ uh, thì khi anh em đi chơi anh em chỉ cần luôn được cái uh, hột ờ, cái một quân này vào trong sòng sới là anh em đã giành chiến thắng rồi anh em nhé đó thì đây là cái máy báo dung của cái bộ đồ chơi bầu cua báo dung số mặt này đó anh em chỉ cần mở lên và anh em và nó sẽ rung nhẹ cho anh một cái thì anh em biết đấy là anh em đang mở cái máy rung này lên và anh em sẽ để trong người anh em nhé cái máy báo dung này nó báo dung rất nhỏ à, nó báo dung rất nhẹ rất êm nên là anh em để trong người không ai biết được chỉ có một mình anh em cảm nhận được cái độ báo dung của nó thôi anh em nhé và đây là một vâng, và đây là cái à, chế độ báo dung của à, hộp bầu cua sáu mặt này anh em nhé đó thì anh em nhìn anh em cũng biết rồi thì mỗi mặt bầu cua nó sẽ có một chế độ dung khác nhau anh em nhé để cho anh em dễ nhận biết được cái à, nó về mặt nào nhé cái bộ đồ chơi này bên tôi có dành cho tất cả anh em tay cái cũng như là các anh em tay chơi nhé chỉ cần anh em mang được cái bộ đồ chơi bầu cua bịp báo dung xóa mặt này vào trong sòng sới và trong các sân chơi của anh em đi đánh bầu cua đi lắc bầu cua bịp anh em nhé đây cũng là cái ờ, cách lắc cho anh em đạt cái hiệu quả và cái định và cái tỷ lệ chính xác trăm phần trăm vâng thì bây giờ tôi cũng sẽ cho anh em xem được cái độ hiệu quả và cái độ chính xác của nó mang lại tôi sẽ thử cho anh em vài chén để anh em cảm nhận Đó. thì bây giờ tôi cũng sẽ trước khi tôi lắc tôi sẽ cầm cái máy báo dung này trong tay để tôi cảm nhận được cái độ dung, của nó về mặt nào tôi sẽ báo cho anh em biết mặt đó anh em nhé thì tôi cũng sẽ thử lắc cho anh em và chén luôn anh em này vâng thì cái chén này máy không báo dung, máy không báo dung là chắc chắn là có con gà anh em nhé thì chắc máy không báo dung thì chắc chắn chén này sẽ có con gà anh em nhé đây tôi sẽ mở luôn cho anh em anh em thấy không ạ hai bầu và một con gà tiếp tục tôi sẽ lắc cho anh em thì chén này máy báo cho tôi biết một dung dài nha anh em một dung dài là chắc chắn chén này sẽ có cua rồi anh em có cua thì anh em à, lên đặt vì chén này có chắc chắn là sẽ có cua tôi đây tôi sẽ mở luôn cho anh em này đó anh em thấy không một bầu một cua và một nai anh em nhá anh em thấy chính xác không ạ tiếp tục tôi sẽ lắc tiếp cho anh em này. vâng chén này chắc chắn là sẽ có bầu anh em nhé máy báo cho tôi biết là một rung ngắn rung ngắn là một rung ngắn là chắc chắn là chén này có bầu này đó anh em thấy không một cua một bầu và một cá anh em nhé tiếp, dạ, tiếp tục nhé vâng thì máy lại báo rung tiếp cho tôi biết là chén này có tôm máy báo một rung ngắn một rung dài nhá anh em đây chén này có bao nhiêu tiền tôi sẽ đặt hết vào mặt tôm này đó anh em thấy không ạ một tôm một cua và một nai anh em nhé thì bây giờ tôi sẽ lắc cho anh em một chén quấy ấy. chén cuối cùng anh em nhé Được. thì cái chén này thì cái chén này chắc chắn là sẽ có cua anh em nhé tôi mở luôn cho anh em này anh em thấy không một gà một tôm và một cua anh em nhé đó thì uh, tôi vừa rồi tôi cũng chỉ lắc cho anh em vài chén để anh em cảm nhận được cái độ chính xác và cái độ hiệu quả của nó mang lại khi anh em đi đánh bầu cua bịp đi lắc bầu cua bịp và thì đây cũng là cái cách đánh bịp bầu cua để uh, cho anh em giành cái tỷ lệ thắng tuyệt đối anh em nhé vâng thì vừa rồi anh em cũng xem vài chén tôi thử cho anh em cái độ hiệu quả và cái độ chính xác của nó mang lại cho anh em rồi phải không ạ thì đó anh em xem cái bộ đồ chơi này có phù hợp với anh em khi đi chơi sòng sới đi đánh bầu cua đi đánh bịp bầu cua và đi chơi bầu cua bịp thì những anh em nào mà muốn ờ, sở hữu cái bộ đồ chơi này của bên tôi thì anh em cứ ờ, liên hệ cho tôi vào số 0948 306 996 hoặc 0942 306 996 bên tôi sẽ ờ, tư vấn cho anh em 24 trên 24 anh em nhé đó, anh em có, có nhu cầu gì thì anh em cứ liên hệ cho tôi đó